con sò này lên khoai môn xa trâu Đây, à, mình à, sẽ giới thiệu các bạn món à, da trâu nấu với khoai môn nhá đây, da trâu đây Đấy, nhỏ đây là khoai môn ngứa này làm luôn con này ngứa nhưng mà nấu lên ăn là không bị ngứa luôn Đây, mình ngâm uh, còn một chút cho nó ra nhựa còn da trâu này thái ra đây này ไม่เป็นดางหลกควายหลกควายเยอะเลย đẹp quá không? Rồi. Đi ra sông cho các bạn à, luộc qua xong rồi rửa cho cho lớn vào đây ờ, cứ triển khai hôm nay anh làm cơm nhật còn cứ mạnh quá con sinh này lên để gặp lại nha anh đun ờ, đun cho dừ lên nhé da trâu nấu với khoai môn hả da trâu nấu với khoai môn da trâu hả ừ. sắp được rồi sắp được rồi các bạn này các bạn ờ, cho gia vị bình thường thôi mắm muối mì chính ớt và mẻ nha các bạn nhé mẻ xem ngon không rồi mình nếm thử một chút cái nước này. không ngứa ngon không ngứa tí nào giờ <coughs> trầu cũng gần được trầu một chút nữa là ok đấy bác lên này linh lâu thế ừ, cho ra nó bở vào Chết được à? còn được thôi 5 phút nữa À, dạ. Ra, ra châu nấu khoai ờ, ờ, môn này thử xem nướng nam đuổi nhá mời các bạn ăn ờ, ra châu nướng à, nấu với khoai môn nhá đó đuổi đuổi cánh đây đây mình ăn đuổi đây ba cho con ít thôi ít thì ngoan hết đuổi đấy chứ nhiều không đầu con không mình ngứa không ai không nhìn ngon lắm hôm nay à ba bảo này hôm nay lại sinh nhật anh mạnh nhiều anh mạnh nhỉ hay làm ngày ngày mai bác này cho cho con đầu khác nhá đúng không ít một đầu anh mạnh một đầu à đầu ừ. kia đâu không đôi à không được hơi dai ừ. không ăn được mạnh mạnh đầu nào em cho em hiếp đầu này nhé con con nhá đúng rồi mạnh ăn đầu óc đây ngon quá con lâu nào thử cái nào? khoai môn này chị à đây híp đây híp này bác cho này quay đây quay đây đồ đây bác cho đây rồi đây của nam đây nhiều ăn bún không phải ăn cá đâu ăn thịt được chưa ăn uh, à, măng đây này mai mua cá cân đầu người mà ăn nhá rồi